Ok anh em ơi và hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục trận mới em ơi Hôm qua thì làm 8 trận này Hôm nay cố gắng ờ, uh, 6 giờ đánh và tối lại 20 cuốn nữa phải Lại gặp 20 cuốn nữa Thôi xong nữa không nhỏ <laughs> à, Cú nữa triệu Ok tiếp tục trận thi đấu thứ hai nè em ơi <clears throat> Rồi rồi win một trận này. Cố gắng rồi Top 15 rồi Tại top 10 thì uh, Tăng 10 rồi Top 10 thủ 5 Đây đường môn tăng thế tử Trước em mi này chuyển thành đường môn rồi <clears throat> Đài bên hàng chuẩn bị này mà chuẩn bị tinh thần chuẩn tinh thần cái bài đây đang đứng môn ra bên hàng à thì nhắn có lồng kích ui thì nhắn là hơi bị nô mộ luôn này mà ok thì có lồng kích chỉ, chỉ gặp nem đọc chỉ cái băm thôi nè đó hải đào <laughs> có phim cỡ nào cũng vài phát thôi đây chung là đầu tư chơi cũng ok đó nhưng mà gặp chúng năm độc thì chịu rồi hai bùa bắt bóc hơi thôi <clears throat> đa con long kích hai cấp đai con khải đó nam đai trước khải đỡ lại trong bàn trên bàn chung là vào long kích tầm này ok rồi solo một một ngon <clears throat> tiếp tục trận sau nha nam ơi vô vô vô mười bốn thánh chẳng lên hàng 10 à, nàng đang 11 rồi Thứ hai chẳng nữa mới lên được không động ok ấy bang Yo, <coughs> dạ, biết cả ba anh em ơi Phong cầu lồng đao Có khá nhiều cao thủ Anh em đang xem video cho một like chơi nha anh em ơi Lâu lắm rồi mới like cho anh em xem cái trận điểm đấu <coughs> Là video cho anh em xem Tại vì sớm quá anh em 6 giờ tối rồi Thời gian này không có like được anh uống này nó 7 giờ 7 giờ hơn mới like được Cùng lôn, xong rồi Gặp cùng lôn lồng sống mình chết nhanh thì sống gì đâu sống gì đâu sống gì đâu sống gì đâu sống gì đâu sống gì đâu được con lôn khỏe vậy toàn con lôn không <laughs> không lành anh em ạ tiếp tục mua máu dần sau ok anh em tiếp tục trận cuối cùng nữa mày trận cuối cùng dùng này vô vô <clears throat> cuối rồi trận cuối rồi <clears throat> <clears throat>

大地的嫩的逍遥，此生无怨无悔走好。kim chấm đầu g này mà qua kiểm lần chưa cầm nữa thôi không thể nào giật đam được chết cái mi này nè mà đánh từ xa này. qua thử này, thử sức à? trâu lắm ui không thua. 友，此生无怨无悔就好。Ôi, đồng

máu rồi hết máu rồi hết máu rồi hết máu rồi hết máu rồi vậy <laughs> là biết hết máu rồi chạy đâu chạy đâu <laughs> ok anh em ok hôm nay thắng ờ, bốn trận liên tiếp anh em nhìn là biết hết máu rồi anh em chị long ngon long ngon cảm giác là sợ sợ chết là thấy biết hết máu muốn biết hết máu à đây à, nè <clears throat> ok tháng 11 thua 1 ừ, tỷ lệ khá tốt này mà nếu mà 48 mà thua khoảng 5 đến 6 trận là ok nè cố gắng hết sức nha <clears throat> này cho anh em xem sơ một góc đầu 24 thua 7 24 thua 4 29 thu 4 18 thu 8 Tháng 18 thu 8 này Tháng 16 thu 12 Hầu lắm mới cầm lại năm đọc anh em hai năm hơn rồi mới cầm lại năm đọc bơ ca solo 15 tháng 15 thu 10 Chung là không có mấy cầu thủ gần win nữa này tháng 13 thu 12 tháng 12 thu 3 vâng thì nhóm vào đồng kết lúc nãy <clears throat> tháng 12 13 thu 12 tháng 11 thu 5 ok sau này tới mình lên top 10 mình tháng 11 thu 1 lên top 10 nha nè à chắc chắn là top 10 <clears throat> ok anh em xem video cho một like chia sẻ chơi em mời à, liệu cái video nào tiếp tục khải sẽ like cho khải sẽ làm video đem xem nha mùa trước thì cũng có một mùa liên đấu 33 cũng top 1 và liên đấu 22 cũng top 1 mùa này liệu như thế nào nha anh em ơi mà là cho anh cũng đừng quên cho khải một đăng ký kênh ủng hộ cho nha anh em